Nếu quý vị nộp đơn với AAT, chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận chúng tôi đã nhận được và thông báo cho quý vị biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi cũng thông báo cho Bộ đã ra quyết định ban đầu và phía bên kia nếu có về việc xem xét lại này. Bộ đã ra quyết định phải gửi cho AAT bản sao quyết định và tất cả những giấy tờ mà họ giữ có liên quan tới quyết định đó. Họ cũng sẽ gửi các bản sao cho quý vị và phía bên kia, ngoại trừ hầu hết các trường hợp di trú và tị nạn. Trong những trường hợp như thế này, quý vị hay đại diện của quý vị có thể làm đơn yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao những giấy tờ này. Xin vui lòng yêu cầu những giấy tờ này càng sớm càng tốt. Tuy thuộc vào loại quyết định chúng tôi đang xem xét, chúng tôi sẽ viết thư để báo cho quý vị biết bước tiếp theo trong quá trình xem xét. Chúng tôi có thể viết thư yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi cũng có thể tổ chức một cuộc nói chuyện hay cuộc gặp mặt ngắn để hướng dẫn cho quý vị và phía bên kia về vụ việc này hoặc chúng tôi cũng có thể lên danh sách để xem xét ngay. Xin coi các băng video về các cuộc nói chuyện và phiên xử để có thêm thông tin về những sự kiện này. Quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin mới khi chúng tôi xem xét lại một quyết định nếu quý vị có thông tin mới mà quý vị muốn chúng tôi tham khảo, xin gửi cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thể viết thư mời hay yêu cầu quý vị cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan tới việc xem xét hay có ý kiến về những thông tin trước ngày được ấn định. Điều quan trọng là quý vị phải làm việc này trước ngày hết hạn Quý vị có thể nộp những giấy tờ này qua hệ thống nộp hồ sơ trên mạng của chúng tôi. Nếu quý vị không nộp được qua hệ thống trên mạng, chúng tôi muốn quý vị gửi bằng điện thư. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể nhận giấy tờ qua fax hay bưu điện hoặc quý vị có thể đem nộp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi. Xin lưu ý là những thông tin quý vị gửi cho chúng tôi trong quá trình xem xét thường được gửi cho bộ đã ra quyết định ban đầu và phía bên kia. Trong một vài trường hợp, chúng tôi đề nghị quý vị tới dự cuộc gặp mặt hướng dẫn do một quan tòa của AAT chủ trì. Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị báo rõ ngày, tháng, thời gian và địa điểm của buổi gặp mặt hướng dẫn này. Cuộc gặp mặt hướng dẫn này có thể là gặp mặt trực tiếp tại văn phòng của AAT mà cũng có thể là nói qua điện thoại hay qua màn hình. Vị quan tòa của AAT thường sẽ nói với quý vị và phía bên kia về những vấn đề AAT cần quyết định trong trường hợp của quý vị, những thông tin quý vị và phía bên kia sẽ cung cấp cho chúng tôi khi nào cung cấp và những bước tiếp theo trong quá trình xem xét. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể dự buổi gặp mặt hướng dẫn, quý vị phải báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt Quý vị phải viết thư cho chúng tôi giải thích tại sao quý vị không thể tới dự ngày hôm đó và gửi những giấy tờ chứng minh chẳng hạn như giấy chứng nhận có bệnh của bác sĩ. Chúng tôi chỉ thay đổi ngày nếu chúng tôi thấy đúng là quý vị có lý do chính đáng. Nếu quý vị là người làm đơn xin xem xét, quý vị có thể xin rút đơn bất cứ lúc nào. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị cần viết thư báo cho chúng tôi. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thư, điện thoại hay gặp trực tiếp trong thời gian xem xét. Điều quan trọng là quý vị phải báo cho chúng tôi biết ngay nếu quý vị có thay đổi địa chỉ hay chi tiết liên lạc nào trong thời gian xem xét để chúng tôi có thể liên lạc được với quý vị. Quý vị có thể có thêm nhiều thông tin khác về AAT bằng cách coi các băng video khác trong loạt này, mở coi trang mạng của chúng tôi hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1800 number. Xin lưu ý là nhân viên của AAT có thể trả lời các câu hỏi của quý vị về tiến trình xem xét của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể cho quý vị những lời khuyên pháp lý về đơn của quý vị.